và à, tôi cũng nhớ lại cái thời điểm mà tôi đầu tư cách đây 15 năm 15 năm trước vào năm 2007 là cái thời điểm mà tôi bắt đầu trên cái thị trường tài chính và tính đến nay đã là 15 năm và trong cái giới tài chính á, thì à, mấy anh em thường hay gọi tôi bằng cái tên thân hoặc là Jackie Thái tôi có tên đầy đủ là Thái Quang Nhân và trong cái giới tài chính thì cái tên thân mật bên em hay gọi là Jackie Thái thì Jackie đầu tư cách đây là 15 năm vào năm 2007 giữa tâm điểm của cái cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2007 và cái thời điểm mà tôi mất nhiều tiền nhất là cái thời điểm là Noel năm 2007 là cách đây cũng cái tháng 12 và cách đây khoảng 14 15 năm và khi đó thì ờ, một trong những cái ờ, bài học mà tôi học được đó là nếu như chúng ta muốn trở nên thành công về mặt tài chính thì cái thời điểm tốt nhất để kiếm nhiều tiền đó chính là ngay trong cái tâm điểm của những cuộc khủng hoảng ngay trong tâm điểm của những cuộc khủng hoảng thế thì 2007 là một trong những cái thời điểm tốt nhất để trở nên giàu có bởi vì sau cái đáy của cái khủng hoảng thì từ đó cho đến những năm như 2019, 2020 suốt 10 năm sau đó thì thị trường nó đi đâu các anh chị? Nó đi lên đó, ờ, thì nó đã rất rất mạnh vào cái thời kỳ đó thế thì sau 15 năm thì bây giờ là đến năm 2022 thì chúng ta cũng đang đứng trước đó là cái cuộc khủng hoảng mới một trong những cuộc khủng hoảng rất lớn mà phải 15 năm rồi á nó mới có một cái cuộc khủng hoảng lớn như thế thế thì đây chính là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho cái sự giàu có trong những năm tiếp theo thì đó chính là cái kinh nghiệm mà tôi cho rằng đó là cái kinh nghiệm quý giá nhất khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư đó là hãy tập trung vào những cuộc khủng hoảng người mỹ người ta có cái câu như thế này người ta hay nói rằng never waste a crisis tức là đừng bao giờ bỏ phí một cuộc khủng hoảng nào cả đừng bao giờ bỏ phí một cuộc khủng hoảng nào bởi vì sao các anh chị khủng hoảng là cơ hội tốt nhất để trở nên giàu có các chị hãy chú ý cái chỗ đó vậy thì làm thế nào để trở nên giàu có ngay trong khủng hoảng bao nhiêu trong số các chị ở đây muốn biết cái bí quyết để trở nên giàu có trong khủng hoảng như thế này tôi tôi cảm ơn các chị rất nhiều đó chính là một cái câu nói sau đây mà tôi học được từ một cái người thầy ông ta nói với tôi như thế này khủng hoảng chính là lúc để chúng ta bắt đầu xây dựng đây chính là cái thời điểm để chúng ta xây dựng khủng hoảng chính là time to build thời gian để chúng ta bắt đầu xây dựng vậy thì chúng ta cần phải xây dựng cái gì sau đây là năm thứ quan trọng mà chúng ta cần phải xây dựng trong khủng hoảng thứ nhất đó là hãy chuẩn bị thật tốt về mặt sức khỏe bởi vì nếu không có sức khỏe chúng ta không thể trở nên giàu có được yeah. cái thứ hai đó là hãy chuẩn bị về mặt kiến thức xây dựng về kiến thức ngày hôm nay khi có mặt ở đây các chị được học nhiều kiến thức về tài chính không ạ yeah. những kiến thức mà các chị học được là những kiến thức đẳng cấp thế giới được học từ những chuyên gia đẳng cấp thế giới những người thực sự trải nghiệm và thành công với thị trường thứ hai là kiến thức cái thứ ba đó là mối quan hệ mối quan hệ có cần thiết không các anh chị Chết. rất cần thiết và chính vì vậy ở trong học viện finance 24 giờ một trong những điều làm cho tôi ấn tượng nhất đó chính là tôi được gặp được làm việc được đồng hành cùng với những mối quan hệ rất chất lượng trong ngành tài chính các anh chị cũng biết đến anh Gavin anh Gavin là một trong những doanh nhân nhà đầu tư đã có rất nhiều trải nghiệm trên thương trường và chúng tôi ngồi với nhau rất nhiều chúng tôi đã cùng với nhau phân tích làm việc trong rất nhiều các cái dự án và tôi rất hiểu được anh Gavin đó là mỗi khi anh ta làm cái gì thứ nhất đó là cái chất lượng anh ta luôn luôn đặt cái chất lượng lên hàng đầu và cái thứ hai đó là đem lại lợi ích lớn cho cộng đồng và đó cũng chính là một trong những lý do vì sao anh Gavin có thể kết nối được với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ngày hôm nay thì một trong những cái giấc mơ mà anh Gavin đã phủ từ rất lâu đó là ra mắt một cái học viện tài chính mà có bốn lĩnh vực tài chính khác nhau chúng tôi hay gọi với nhau đó là tứ bảo trong thị trường tài chính bao gồm cổ phiếu forex bất động sản và tiền điện tử thì đây chính là một trong những cái sự khác biệt rất lớn giữa tổ chức Finance 24 với bất kỳ tổ chức về đào tạo về tài chính nào khác mà chúng ta đang có trên thị trường bởi vì có cái tổ chức nào mà có thể đem đến cho chúng ta tứ bảo tài chính bốn có không các anh chị chưa có nhưng mà ở Finance 24 giờ chúng ta có không ạ à? có. đó chính vì thế đây chính là một trong những cái điều mà làm tôi rất trân trọng đúng không ạ là đó là cái thứ ba đó là mối quan hệ những cái mối quan hệ chất lượng à, cái thứ tư đó là chúng ta phải gia tăng cái thu nhập của chúng ta gia tăng thu nhập bằng cách này hay cách khác đây chính là thời điểm tốt nhất để gia tăng thu nhập bởi vì đây chính là thời điểm vàng để đầu tư vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư phải gia tăng cái thu nhập của mình lên để mà chúng ta có cái số vốn để đầu tư ngay trong cái giai đoạn này lại chính là cái giai đoạn mà những cái nhà đầu tư thông minh họ săn lùng các cái cơ hội bởi vì các chị cũng biết rồi đó trong các lĩnh vực hiện nay các tài sản tốt đang bị bán tháo với một mức giá rất thấp bất kỳ là tài sản gì thị trường rớt mà tất cả các loại tài sản từ tốt đến xấu đều bị bán ở một mức giá rất thấp thế thì với những nhà đầu tư có kiến thức có kinh nghiệm có hiểu biết đây chính là cơ hội để gom hàng cá mập đang gom hàng trong lúc này những nhà đầu tư bất động sản đang gom hàng những nhà đầu tư cổ phiếu đang gom hàng những nhà đầu tư crypto như Jack Thái có gom hàng không gồm rất nhiều gồm mỗi ngày cứ ngày nào tôi gặp mấy anh em trong các cái cuộc họp của mình tôi đều cho họ thấy cái số tiền mà tôi đang gom mỗi ngày lúc để cho họ hiểu rằng trong lúc này không phải là lúc để hoảng sợ lúc này là lúc chúng ta phải hào hứng hơn bất kỳ lúc nào khác đúng không ạ đó phải gia tăng thu nhập lúc này là lúc phải gia tăng thu nhập và yếu tố thứ năm cái thứ năm để mà chúng ta xây dựng đó là tinh thần của chúng ta tinh thần của chúng ta đây chính là lúc phân biệt giữa những nhà đầu tư tầm thường và những nhà đầu tư thành công sự khác biệt duy nhất giữa nhà đầu tư tầm thường và nhà đầu tư thành công không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà chính là ai có thể giữ vững được tinh thần qua những giai đoạn khó khăn như hiện nay và đó chính là năm cái yếu tố mà tôi gọi là năm cái bảo bối trong cái giây phút này mà chúng ta có thể chuẩn bị cho chính bản thân mình sức khỏe kiến thức mối quan hệ gia tăng thu nhập và tinh thần và đó cũng chính là những gì mà chúng ta sẽ có được khi mà chúng ta trở thành những thành viên chúng ta trở thành uh, những cái người thường xuyên tham gia các cái chương trình của Finance 24 giờ Finance 24 giờ đem đến chúng ta những cơ hội chương trình đào tạo về tài chính đẳng cấp quốc tế với những chuyên gia đẳng cấp quốc tế chính vì vậy một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh chị và xin gửi lời chúc mừng đến sự ra mắt thành công của Finance 24 giờ xin chào một tràng có tay thật lớn cho tất cả mọi người sáng nay thì à, tôi à, đi ngoài đường thì cái âm thanh của những cái giai điệu Giáng sinh nó đang vang lên chúng ta chuẩn bị khép lại một cái năm cũ và chuẩn bị mở ra năm mới 2023 và cái bài nhạc mà tôi nghe hồi sáng nay đó chính là một cái bài mà tôi rất thích All I Want for Christmas is You tất cả những gì mà tôi muốn trong cái dịp Giáng sinh này đó chính là bạn đôi khi chúng ta là những nhà đầu tư thì cái thật sự mà chúng ta có là tiền nhưng mà cái đáng giá hơn cả tiền nữa đó chính là những mối quan hệ chính vì thế tôi muốn gửi đến tất cả mọi người cái thông điệp đó là all I want for Christmas is you, you. xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều cho Anyone Kilo Final là cảm ơn uh, sâu sắc đến uh, ờ, Mr. Chucky đã có nhiều cái sự uh, chia sẻ gần như chia sẻ luôn cái tâm huyết của uh, Final mục tiêu rồi <laughs> tại vì chính vì cái tâm huyết của uh, Chucky nó cùng với cái tâm huyết của Final 24 giờ nên chúng tôi mới ngồi lại ngày hôm nay để bạn trong tràng lớn cho uh, Chucky